ngắt rồi nhé 4 nhé. 7 này 76 là 10 7, 8, 9, 10, 16 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 Đây tiếng chưa? 37 chưa, chưa. nữa rồi Chưa chưa 37 một nửa cây cà chua giải cứu các bạn ơi cà chua thơm ngọt chín nhiều lắm đấy ăn vào má hồng như gái 18 các bạn đây ơi này, các bác này nằm trên đất chín hết đây mà hái vãn đây đây này đây, bạn xài lắm các bạn ạ đây đây, đây hái rồi còn chủ gốc này còn còn quả ngọn này. đây này sai mà chủ vườn chắc sợ lên đấy các bạn hái này các bạn lộc làm ở ruộng này thì mình đã giảm được bao nhiêu lần thuốc bảo vệ thực vật ạ? Tôi giảm được nhiều chứ, tăng nhiều lắm cho các bạn xem nào đây đấy ôi cà chua đẹp thật đấy nhỉ như hồng luôn cái quả này đẹp quả nó rất là chắc các bạn ạ ừ, Xong quả nó chắc các bạn vâng. đi đâu mà muốn muốn thỏ tay hái vâng. chín nhiều quá và vừa hái thì vừa tranh thủ bà có thể nói là à, mình đã dùng cái à, phân xinic này như nào dùng phân xinic à, này nó chỉ dân dặn thế này thôi nhưng mà sai lắm không không không quả này nó chịu vào nhau cái mưa này không phun này nó không phun thuốc này, này nó hay bị xương vâng. đấy bên trong bữa trong bên trong đỏ lắm đây vâng tức là xương đấy xương xương không phun à không phun lâu rồi đây này đấy tức là cái này là do bị sương mai các bạn bị ạ. sương mai các bạn cái này bị sương mai nhưng nên... mà chủ vườn không phun thuốc bảo vệ thực vật cho nên là có có những quả là nó cũng sẽ bị như thế này đấy nhưng nếu mà phun thuốc bảo vệ thực vật vào thì nó sẽ không bị đâu các bạn ạ phun vào thì đẹp lắm thì nó rất là đẹp phun. nó đẹp long lanh đẹp hơn này nhiều bán cho người ta nhưng mà đây rồi. là cà chua sạch cho nên là chủ vườn là chỉ chỉ phun trong giai đoạn mà chỉ phun thuốc bảo vệ thực vật trong giai đoạn cây còn nhỏ thôi còn đến giai đoạn thu hoạch này thì không phun các bạn ạ đấy cho nên bị mới bị ờ, như này này hiện tượng là của mốc xương mốc xương mai đấy vâng xương mai đấy nói cô chứ cái dòng cái phân chín ních mà nó sai quá phân nhìn cái cà chua cà chua chín phải phải lên đấy hôm nay phải điện cho công ty xem nào có về giải cứu không thì thì chín nhiều quá chín nhiều quá ừ. dòng cái phân chín ních nó được sai đấy còn dùng phân kia chỉ bình thường thôi không được sai thế này dạ. thế này nó cứ trong này đấy bây giờ cà chua này mình đang bán giá bao nhiêu ạ bán là sáu nghìn sáu nghìn à vâng cuôn thì là năm nghìn vâng vậy thì cuôn thì nó còn nhặt à, sông xanh cơ chứ nó không nhặt từng quả một nó cũng nhặt sông qua qua qua thôi vâng ừ. Thế thì um, các bạn ơi, ngày hôm nay chúng ta đến để giải cứu cái ruộng cà chua của bà Lộc vì nó sai quả quá. Và um, cái ruộng này thì mình đã thu được bao nhiêu cà chua rồi ạ? Thu được hơn nửa tháng rồi. Thu hơn nửa tháng rồi. Ừ, và hết gốc nhiều như Mỗi một ngày mình thu được khoảng bao nhiêu cân ạ? Mỗi ngày thu được 40 cân, 35 40 cân. 35 40 cân. Ngày nào như ngày nào mà không đi bán được ấy, đều có buôn được bởi vì vâng. nằm trên đất thì sai quá. Ừ, vâng đây đâu đâu đâu đâu đâu đâu xem nào vào vào đây đây nó nằm trên đất đấy này nó nằm trên đất thì các bạn này đây này đấy nó sai đây là cả chùm trong này này cả chùm trong đây này đây cái chùm này là hai hai rồi này vâng đấy những cái chùm kia đái rồi nhá đấy sai lắm các bạn đây này lá nó sai quá mà không dám điện mà nghĩ cà chua rẻ quá cơ lá nó che vào bám chán chán này nhưng mà 6 nghìn mà một ngày được 30 cân thì cũng được khoảng gần 200 nghìn đâu còn gì đó rồi không nào thế mọi ngày kia tận tận tiền triệu bảy tám trăm chứ thế chứ ừ chứ bây vâng. giờ bán rẻ quá thì nha không được bao nhiêu đếm ít tiền lắm mọi ngày thì cứ đếm được rồi bảy tám trăm năm sáu trăm đây các bạn này cà chua chín đỏ <laughs> như gái như má của các cô gái 18 các bạn nhá ừ. đẹp ơi là đẹp sai quá là con quả nhót này nó cứ dài dài này người ta thích lắm cái to yeah. Dạ. bé này tất nó chín vâng. theo kia các bạn ơi cho dù là cà chua này quả bé nếu những cái quả nào nó bé nhá bé nó không thì... hột thì vẫn rất là ngon chứ không phải là quả bé mà không ngon đâu nhá dùng cái phân silic là quả bé cũng ngon này các bạn này đây tôi cắt thử một quả bé này đây như thế này chứng tỏ là rất nhiều bột đấy rất nhiều bột rất là ngon đấy và ăn cái cà chua này thì ngọt lắm các bạn ạ ngọt tuyệt vời luôn đây này đây là cái chùm gốc nhưng mà cái quả nó bé thế đây này bưởi bên trong này vâng à, đây. bột thôi không có hạt đấy đây. quả bé đấy quả bé nhưng mà cũng rất là nhiều bột bóc cái ngon lắm vâng cứ từ từ để quay chỗ này thế nhưng mà nếu mà dùng phân thường thì quả bé này thì thế nào quả bé này nó nó còi mà trông nó xấu nó không được bột thế này nó không ngon à mà không ăn được không nhưng ăn đây, đây thì những lắm. quả bé vẫn ngon các bạn ạ ừ, bé ngon mà vâng đấy tôi lại ăn tiếp các bạn nhé ngọt lắm không có hột này vâng đấy. không có hột đâu các bạn ạ à. bé bé con này ngọt lắm không có một tí hột nào Ừ. tôi cứ bỏ bóc cái quả con đi ăn ngọt thế Đúng lúc bảo là mắt đã ăn nhiều cà chua ra không bảo Vâng thưa bà Lộc là ở đây thì bí quyết bà đã dùng phân Sinic như thế nào Cái này nhá dùng phân Sinic thì là mình à, cũng à, hãm được đấy bởi vì là à, gia đình Đầu tiên là mình mình bón phân Sinic rồi thì sới gạch ra mình rắc rõng giữa thôi thế xong chỉ bơm nước vào là nó đẹp như thế này thôi thế thì nhưng mà một xào mình cho khoảng bao nhiêu cân ạ một xào cho một túi 6 à một túi 5 cân. Vâng. Ừ. Một xào cho một túi 5 cân. 5 Nên cân thế Ngoài ra có bón thêm cái gì không ạ? Thì ít lân nữa thôi, mấy chỗ chục cân lân thế đâu. Mà chín nhiều này chứ. Chục cân lân. Thế và ừ. mình ờ, trồng mình gieo hạt sau đó thì mình mang ra đây. mình mua vỉ về mình gieo. Vâng, mua vỉ về gieo. Gieo xong khi mà được rồi thì, thì mình mang trồng, mang trồng. Trồng và khi trồng thì mình đánh rạch ở giữa. Đánh đánh hai sườn hai bên hai hướng. Vâng đánh vạch ờ, ở hai sườn uống xong thì mình cho ừ. uh, ờ, 10 cân silic và 10 cân đơn phải không ạ? Ừ. Một năm cân đơn rồi. 5 cân silic. 5 cân silic thôi chứ không phải chục cân. Vâng. 5 cân silic. Được không thì các bạn phải tốn quá chứ không tốn nó biết bón tôi dạ. mà nhẹ nhàng. Vâng. Vừa tốt lại vừa đẹp, vừa ăn ngon. Và khi mà nó đã bén chân rồi thì mình có phải tưới nhử không? Thì không, cá phải tưới gì hết. Cứ dần dần nó bén phân. Đấy. Mình ờ, có phải dùng túi 300 gram không? Không, để không, không đảm bảo đơn giản lắm. vâng. nói này để mà các con bỏ lít kích chứ không được phun phe cái gì chất. Vâng. Ừ. Thế và uh, trên vườn này thì um, bà bà có ước lượng là thu được bao nhiêu tấn rồi không ạ? Thu khoảng đâu được ừ, tám chín tạ rồi đấy, gần tấn rồi đấy. tám chín tạ. Nói thật, nhiều lắm người không cân nhưng mà nào thì vừa quả sâu sâu bé bé cái là loại cho cá này. Vâng. Thế còn quả to to thì mình mới hái về. Này vâng đấy đây này nó cứ hai hết rồi thì là mình nạp cho mình đẹp và bán và còn quả xấu mình cho cá mình tận dụng chứ vâng. mình phải tận dụng vâng. thế còn đây này nó ngà ngà đỏ đỏ này là cái phón phân xinic nó chỉ ngà ngà thế này thôi nhưng mà nó chắc quả thì là vừa vâng. để lâu nó nó hãng được chín chứ không bây giờ mà cứ bón phân kia thì hỏng hết vâng bón phân xinic này này rất tốt nhiều bạn ờ, vâng tôi cũng đang định hỏi là tại sao mà cây này nó lại vàng như thế này thì um, bạn lộc có giải quyết là có giải thích là dùng cái phân silic này thì cây nó cứ ngà ngà vàng vàng như này thôi nhưng mà nó rất bền cây các bạn bền ạ. cây lắm nó bền cây và quả nó ra sai đây có thể nói là um, quả nó đến tận ngọn nó vẫn còn nó vẫn còn, còn, còn ra quả đây đứt dây mình cái dây này đây đây đứt dây đây dựng hết quả loàn rồi đấy đây này. hết quả loàn rồi vâng. đây cô này đấy đây này đây này dụng hết vâng đứt dây đấy đứt dây đấy nó sai quá đứt dây nó sai quá gãy ừ dễ cành vâng sai lắm để sai lắm trong mình sai lắm đây các bạn này thế cho nên là cứ đỏ ối đi đúng là muốn hái vâng đây đây các bạn này để chứng minh cho các bạn à, thấy rằng là cái độ bền cây thì tôi có thể cho các bạn thấy là cái cây như thế này nhìn cây nó không đẹp lắm đâu nhưng mà từ gốc đây từ dưới này lên các bạn này từ dưới này lên nhá đây nó rẻ quá mà không có muốn đi gọi qua gọi cô ấy Ờ. đây nó sai như thế này mà đấy rồi ừ. sai quá đây cái cây này đây đó, các bạn này từ cái chùm này nhá từ cái chùm này nhá đây nhá xong nó ra cái chùm đây nhá đấy xong lại bên này nữa nhá bên này nhá và lên đến chùm đây bạn có thể bạn quay từ dưới quay lên đi quay từ dưới gốc đây đây từ dưới gốc đây nhá đây gốc của nó đây các bạn này đây tôi vén cho bạn thấy này đây gốc đây từ gốc đây nhé gốc đây thì nên đây những cái chùm đây các bạn này những cái chùm này nhá xong rồi đây nó lại ra cái sai à, đây đây chùm này các bạn này chùm này xong lại còn đây nữa đây này đây. đây các bạn này đấy xong lên đến ngọn đây thì ngọn như thế này ngọn của nó đây nhưng cái cái nụ này nó sẽ sẽ đậu đậu quả nó sẽ ra quả và cuối cùng vẫn được thu nó rất bền cây như vậy các bạn ạ dài này trong cái này dài lắm ông hay ăn lắm để nói chuyện thế nhỉ ông ấy khát nước ông đục làm quả cà chua thế này hai quả cà chua thế nên ông không phải về uống nước cứ làm này thôi tản chết thầy giàu có khi nào mà hái nhất là luộc rau cũng cho vào rau gì cũng luộc cho vào cứ vớt rau ra thì là dằm ra cứ đỏ chót ngon lắm đấy ừ. uống phải cà chua ngon cà chua nhiều dinh dưỡng rất là ngon nhiều các dinh bạn dưỡng ạ. mà đây này bên này chín nhẹo lắm và cách dùng cái phân silic này thì rất là đơn giản các bạn ạ đơn giản lắm là nhàn mà các bạn nhiều bạn cứ bảo là phân đắt phân đắt nhưng mà lại dùng hết ít không đắt đâu người ta bảo là gọi đến không làm mà không đắt đâu chị nếu em tưởng đắt thì các bạn không đắt mà bón thích thép em trông chị hái đấy ở đây đây là bí quyết này, này giấu gì bà con đâu đây này cái giống cà chua này cứ phải để hai cây hai nhánh lên đánh từ trên này <coughs> hai nhánh này lên đây và đây đến mai ngọn đây thành mai ngọn đây vẫn sai vâng. đấy sai đến nụi ngọn rồi đấy Đúng rồi thì nó mới ăn nó mới có chất ăn nó mới đậu được quả được đây này đấy vâng cũng sai này đấy đây đúng này này đây là cái nhánh này cái này là không phun không phun nó mới bị không phun thì nó mới bị quả xấu này ừ. vâng đấy. vâng thưa bà lộc là uhm, có một số bạn hỏi rằng là bí quyết làm thế nào để cho cà chua lên ngọn này mà vẫn có quả để mình được thu ạ <coughs> thì bà có thể bật mí cho bà con ạ có nghĩa là mình phải tỉa nhánh nghèo Vâng. Có nghĩa là từ dưới ngọn này mình để chỉ hai nhánh thôi. Đây từ gốc nhé các bạn này. Đây, đây các bạn nhìn đấy các bạn nhé. Hai nhánh này. Đấy, từ gốc đây này. một nhánh này đấy, một nửa cây nhánh nửa nhánh đấy. Đây này, vâng. đây đây cây này hai vâng. nhánh này. Cây, cây nào cũng hai nhánh các bạn nhé. Từ gốc nhánh. lên là hai nhánh này. Lên đến ngọn hai nhánh, hai nhánh đây. Hai nhánh lên trên này và cây trên này nó lại ra nhánh tiếp nhánh trên cùng đây này nhánh vâng. trên cùng vẫn đây là à, nhánh trên cùng đây Đấy, như cái cây này nhé hai đôi ba đôi sáu quả bảy quả cả quả con lên một đôi hai đôi bảy quả ba đôi bảy quả đây bảy quả cả quả quan đấy nó vẫn nhánh trên cùng nó vẫn cứ dai như này các bạn đấy. vâng bởi vì và... bốn nhánh nhiều bốn à. nhánh đi thì nó động được hết vâng vậy thì bây giờ thì bà bà <coughs> đấu nhánh cho điểm mẫu cho các bạn đi các bạn ờ, những bạn mới vào nghề trồng cà chua để các bạn nắm được bí quyết ạ đây nha các bạn đây, đây cây này xanh này mình đây đây đây đây tinh hai hai nhánh một đây nha các bạn vâng. nhé đây này ý này đấy là hai nhánh này thôi cây nào cũng hai nhánh cả các bạn nhé cây này hai nhánh nhé vâng đây này cây này hai nhánh đây này đây ừ. các bạn nhé <coughs> đây này có là nhà mình bắt vặt đi này đây này vâng nhánh đây này đấy vâng đây là nhánh này đây là nhánh nhé chỗ nhánh này là phải nhánh vặt này đi vặt đi này nên đấy. lên đây nó có quả nhiều quá nó lại đẻ thêm nhánh nữa nhưng mình không vặt nổi thì bên này nó vẫn có này đấy. vâng bên này nó đây một này. cây của nó này đây là một cây đây một cây của nó này ừ. nên đây là ba nhánh bởi vì nó buộc cái này kéo lên để cho lên nó... một cây là nó ra, ra được ba nhánh như thế này nó ra được ba nhánh như này các bạn này đấy đây các đấy. bạn này. đây đống nào thế các bạn này cơ bản là hay là chỗ nào cũng thế đấy đẹp mà tôi tôi, vâng. tôi, tôi quay đâu là không có đó. Vâng. mà tôi thấy sai quá phát hãi nên mà nó đắt cho cần ham các bạn nó vâng. rẻ quá thành ra này rẻ, quá thì nhìn thấy phát hãi nhìn sợ <coughs> và vâng. hãi đấy này, và đấy. với những cây cà chua này thì nhánh nào thì mình bỏ bây giờ ở giai đoạn này muốn để cho nó ra quả ở trên này thì mình sẽ bỏ ở nhánh nào mình à, hay là mình có nghĩa là cứ cái nhánh nữa. từ dưới lên cứ từ dưới lên và vâng. để đến đây là cao hết cỡ rồi đấy hết à, cỡ thế này là hết cỡ rồi thế này thì hết cỡ ví dụ rồi. như cái này thì mình có thể bấm nhánh đi để cho nó ra quả không cái này thì nếu muốn để lại gây thì phải nhánh ở cái kẽ này phải vặt đi à đây những cái kẽ ở ờ, vạch kẽ ở cái kẽ kẽ à, những cái kẽ này thì phải vặt thì nó mới nuôi được cái nút này vâng nuôi cái đậu này thì mới đậu được đấy cái cuống nó sưng rồi đấy à cuống nó sưng trên đấy đấy vâng đấy đây này bên dưới này thì nó không còn tránh nữa rồi còn quả được cuối cùng ở đây này đấy Vâng. Hai nhánh của nó để đấy, xài lắm các bạn. Nhưng mà ờ, cũng trước kia nhà tôi cái đây là 19 năm nay là 20 năm đây nhưng mà nó thỉnh thoảng là chết đây, có chết dù một hai cây đây này. Vâng. Nhưng nó cũng xài lắm đây này. đây các bạn này, cũng tình trạng chiết dù này tình trạng vâng. chiết dù chứ không phải được toàn diện vâng. cái cây này hai nhánh bạn này nhìn từ gốc đến ngọn này đấy vâng đấy. từ gốc đến ngọn này. đấy thân hai nhánh hết nhánh từ gốc đến ngọn mình để như thế vâng. đông này nó đẻ đây thỉnh thoảng là có quả không này thối cuống nhưng cũng không phun nếu phun thì không có những quả như thế này vâng đấy thế thì những cái cây mà chiết dù này là nguyên nhân là thế nào nó bởi vì mình trồng lâu năm quá rồi cứ sáng sáng ruộng ờ, ờ, ruộng ruộng dưa cái chiều lại ruộng cà chua <laughs> cho nên là thì vâng. nó mới cho nên là nó mới nó xài lắm đây các bạn tức là đất là nó không được ải cho nên là không được phơi cho nên là, cho nên là nó không được ải rồi. không được phơi đất cho nên nó à. bị ô nhiễm đấy, các bạn này, ạ. các bạn đấy đây này đây, đây là ui sai quá này đấy chứ không phải mang cây sai ra mà khoai vâng. mà cho các bạn tức xem là ở đây này. là tỷ lệ sai đồng đều các bạn ạ sai lắm luôn đấy đây này nếu mà ừ. đây Đấy, trên tay tôi đây này. Đấy cái lá cũng bị sương mai đây này không phun đấy. Cái vâng. quả đấy không gì. Phun lâu đấy. rồi không việc gì. Đây các bạn này sai lắm. Đấy đây này, đây quả này. Mà trong đây lại còn rất nhiều đây các bạn. Đây này. đấy cái nhánh bên đây này, này. này. chắt chút chít này, nhiều lắm các bạn ơi. Đấy, cái phấn của nó cho nên này các bạn hãy để hái cho các bạn xem này đấy, to lắm. Mà ngon ngon. Đây này. Cả gốc quả riêng. Đây này, đấy, trong này này. Đấy, đấy thì hái quả chín rồi các bạn. Vâng. Xài lắm con nó sai như thế trồng cái giống này sai nên cái phân nó làm nó mới được sai vâng. cái này bà dự định là sẽ thu được đến bao lâu nữa khoảng độ ờ, tháng nữa thì chưa hết được tháng rưỡi mới hết được thế thì tổng cộng là từ đầu vụ đến cuối vụ thì mình thu được ừ, được bao nhiêu thời gian dài lắm các bạn thời gian dài lắm không cái gì dòng sai còn không phải vâng chỉ mỗi cái, cái, cái, phải theo cái giá thị trường nó được ngày nó được cũng nếu mà cà chua mà được giá thì không bao giờ bỏ không bao giờ bỏ không trồng năm nào cũng trồng mấy chào thì cứ trồng khối thế này mà cứ 25 nghìn một cân thì không để đâu hết tiền nhỉ Đúng rồi. nếu mà có 10 chỉ cần đến 10 nghìn đến 6 nghìn đi vâng không cứ cần 5 nghìn mà cứ đổ dễ thôi bán nó dễ thôi cũng được nhiều tiền đây này cà chua ngọt quá cho nên chim khoét các bạn ạ chim khoét nhiều đấy thì những cái chùm mà có những cái chùm mà nó chín như thế này cho bạn à, quay bạn vui luôn vào đây đây các bạn này chín đỏ ối cả cây này Đấy. mà đây đây <laughs> đây rồi hái chỗ này là cái chùm này là hái bốn quả rồi còn một quả đây đây, đây. có cuống đấy đây này các bạn này cuống này hái lâu đây đây này đây này các bạn này bởi phun nâu phun từ nhỏ cái nó vẫn dính cái cái phấn là nó đấy đây đấy, nè đấy đấy vâng thưa bà lộc là đây, bà đánh giá này hái vãn này chùm này hái gì đây, đây. chùm này cũng hái vãn cuống luôn đây này đấy. đấy bà đánh giá về cái cuống của nó như nào ạ cuống của nó giòn mà mình mua cái giống này này. Đây là nó chín đẹp lắm các bạn này. Đây là đấy chín này. Cái này mà hái có con dao thì mình hái cả chùm nhỉ. Đẹp quá cơ. Này bên trong là đặc đột. Vâng. Đây này các bạn này. Cái quả này là chim ăn nhé. Mà bên trong là toàn bột là bột này. Hạt rất là ít, rất là ngon. Này để cho cá. cho cá. Vâng. Để trong cái chín này. các bạn này. cả chua đẹp quá mà không lỡ ngắt các bạn ạ. Tôi cảm thấy ngắt cũng tiếc cơ. Đấy, chín gì nó ra hoa nhà, nhè rộ thì nó chín cũng rộ chứ không có thuốc thang để cho đâu có bán vâng. nó ra hoa rộ thì là nó chín rộ vâng. thì không có thuốc nào hết vậy thì bà đánh giá là khi mà dùng phân Sinic thì cái độ chín đồng đều trên cây như nào nó chín đều dọi hơn thế ừ. nhưng mà nó rắn hơn vẫn để được nó để được Cà chua này ừ. nó đây các bạn này một ừ, chùm 6 quả thì chín ba quả đấy xài quá, để mình lại ngắt tiếp bên này điện đấy để xài quá quả này ái này vâng đầu lưng đầu lưng nó quỳ rồi hái ham em thấy hái này ham lắm thịt nó chín nhiều thích thế biết gái cho nào nhìn bên Mà này bên trong bụng nướng nó còn nhiều lắm các bạn ạ đây trong bụng đây các bạn này đây này thỏ này đấy vâng đây các bạn nhá trên thì cứ mê này. đi luôn cô tân tao <laughs> bảo cứ mê lắm tao bảo cứ hái thì mê cái chục cái chua lắm không về được các bạn này trên thì chùm xanh dưới thì chùm chín à, còn trong này nữa cơ đây này một trong bụng của nó còn nhiều lắm đây này tôi tước cái chùm trong này này vâng đây đấy quả to thì bán được quả này này cái quả này thì không hột này chính ăn quả này là không hột ngon rất đó. ngon vâng ừ. đây này các bạn này rồi ôi tôi đáp tôi cái hết những cái quả con con này về và tôi cái. xài quá núc liệu luôn nhưng mà mùa covid nhưng mà năm sáu nghìn là cũng tốt rồi ừ. ừ. vấn đề vấn đề là nhà mình là cà chua có thương hiệu cho nên là thương hiệu người ta ăn rồi ừ. người ta bảo ăn nhà bác nó cà chua nó ngọt nhà người ta không ngọt bởi vì nhà mình cứ năm nào dựng là cấy cấy giống đấy các bạn ơi ngày hôm nay chúng tôi đi giải cứu cà chua cho vườn nhà bà Lộc và ở thôn Xuân Dương xã Vạn Ninh huyện Gia Bình tỉnh Bắc Ninh và trên diện tích ở đây là khoảng độ chắc là khoảng hơn một xào đấy một xào ba một xào ba của Bắc Bộ thì nó khoảng độ vào khoảng độ hơn 400 mét vuông một chút thôi các bạn ạ nhưng mà đã thu được rất nhiều lần rồi và do Covid cho nên là cà chua giá rẻ nhưng giá cho dù là cà chua giá rẻ thì ở đây không có cà chua ế và cà chua vẫn bán được là 6.000 đồng trên 1 kg và chất lượng cà chua ở đây thì rất là ngon đây những trái cà chua đỏ rực như như hồng như quả hồng như thế này và bà Lộc ở đây thì trồng đã trong nhiều năm qua có thương hiệu là hộ lao động sản xuất giỏi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 tạm biệt các bạn chúc các bạn ừ, bà con ta ờ, cùng chiến thắng covid và để nền nông sản của Việt Nam phát triển thịnh vượng cảm ơn các bạn ông ăn cà chua đi tối lỡ bạn <laughs> ăn cà chua để tao ừ. ăn cà chua để hai quả cà chua tối đỡ cơm đi ông đâu nghe ăn ừ. sống lắm